Tất cả những đăng ký của quý khách đều được ô tô Kiên Anh đăng ký lại để giúp cho quý khách có một lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kiên Anh trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc Daewoo Ducati 5 chỗ dòng SE, số sàn máy xăng 1.6, sản xuất năm 2010 Chiếc xe này à, nhập khẩu nguyên con, có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử, cảm biến lùi, camera lùi, điều hòa tự động. Và với chiếc xe này thì ô tô Kinh cam kết là không có đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Xe được à, đăng ký tư nhân chính chủ và cũng được ô tô Kinh mua của chính chủ luôn. Sau đây thì chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đấy như quý vị thấy thì toàn thân chiếc xe mang màu bạc đây cũng có thể nói là cái màu đẹp nhất của dòng à, Diulacati này toàn bộ thân vỏ à, các đường gân chỉ vẫn còn rất là liền mạch rất là cứng cáp form dáng à, rất là hiện đại sang trọng bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc năm chấu cực kỳ là chắc chắn xe được ô tô kinh anh mua của một chủ nhân ở Đồng Nai biển 5 số đăng ký tư nhân chính chủ dòng à, Lacati dòng SE cũng rất là đẹp Toàn bộ à, thân xe, thân vỏ còn rất là cứng cáp và hiện đại. Ô tô Kinh Anh cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy tiêu vụ hay là taxi. Toàn bộ à, xe vẫn còn rất là đẹp, form dáng rất là hiện đại, sang trọng. Thế thì hiện nay với chiếc xe này ô tô Kinh Anh đang giao bán với giá là 230 triệu đồng. Giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc.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 với chiếc xe này thì à, chúng ta có thể mua về đi chơi đi làm đều được cả đây là cụm bánh trước ở bên à, phụ đây đấy mâm đúc 5 chấu rất là chắc chắn vẫn là zin theo xe vỏ xe cũng à, còn khá là mới với chiếc xe và chiếc xe này thì ô tô kinh anh cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước toàn bộ hộc dè này hệ thống giảm sóc này vẫn còn cực kỳ là chắc chắn rất là đẹp cụm đèn à, pha ở phía trước đây với à, dạng đèn pha halogen dạng đèn lớn đèn gầm chiếu sáng à, rất là bám đường giúp cho quý khách an toàn khi chúng ta di chuyển ở nơi trời tối hoặc là khi di chuyển vào ban đêm cụm đèn pha ở bên tài cũng vậy cũng rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả tất cả cũng đã được viền một cái máy inox rất là đẹp còn đây là cụm bánh à, trước ở bên à, tài đây đấy chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ vỏ xe còn khá là mới cua lốp hộc dè các cái tấm nhựa trong hộp dè hệ thống giảm sóc rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát cả còn rất là đẹp toàn bộ các cái đường gân chỉ trên thân xe đấy còn rất là liền liền mạch rất là khớp khít các cái lớp uh, sơn ở dưới uh, phần bên dưới đấy vẫn rất là đẹp tay nắm cửa cụm bánh xe sau ở bên uh, tài dạng uh, mâm đúc vẫn là zin theo xe nhá vỏ xe rất là mới toàn bộ hộp dè đây các cái tấm nhựa không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả hệ thống giảm sóc rất là tốt với chiếc xe này thì à, chúng ta mua về chúng ta chỉ việc sử dụng luôn cụm đèn hậu với nổi bật với cái nền à, màu đỏ cũng đã được à, viền các cái lớp inox đây là cảm biến lùi này đấy bốn cái cảm biến lùi vẫn hoạt động rất là tốt giúp cho chúng ta lùi xe một cách an toàn xe à, mua của chủ nhân ở Đồng Nai dòng SE Lacati cụm đèn uh, à, hậu ở bên uh, phụ cũng vậy rất là đẹp rất là trong còn đây là gầm ở phía sau đây đấy quay cận cảnh uh, cho quý vị thấy rõ không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là hàn nứt cả hệ thống giảm sóc các cái đầu rô tin rất là đẹp rất là chắc chắn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 vỏ xe cũng còn khá là mới toàn bộ à, cua lốp hộp rè các cái tấm nhựa cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục nát cả còn đây là cánh cửa trước ở bên à, phụ này đấy đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng hệ thống à, tapi của nó quý vị thấy các cái tấm nhựa rất là đẹp không hề có hiện tượng gì là bong chóc hay mài mòn cả hệ thống keo trí này gioăng cao su này đấy vẫn còn rất là rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe các dàn đồng dàn chassis cực kỳ là chắc chắn ngay cả cái phần ở bên phía dưới tiếp xúc với nước không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả các cái tấm nhựa cũng rất là sần rất là tươi hệ thống bản lề này đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng rất là chắc chắn bệ lên xuống rất là đẹp chốt khóa của cánh cửa cũng như là hệ thống ờ, bàn lề cánh cửa sau rất là chắc chắn cột khung cửa rất là thẳng không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móp méo cả còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ đây đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy toàn bộ hệ thống cánh cửa đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng hệ thống tắp bì choàng cao su keo chỉ này vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào dàn đồng dàn sắt chi ở trên cánh cửa rất là đẹp đấy vẫn các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe các cái à, tấm nhựa phần tắp bi tay nắm mở cửa cực kỳ đẹp hệ thống bản lề rất là chắc chắn bệ lên xuống ở cánh cửa sau chốt khóa không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả hàng ghế à, phía sau đây 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi thoải mái chân nỉ vẫn còn rất là đẹp không hề có hiện tượng gì là xù lông hay là bong chóc cả da ghế vẫn là da jean rất là đẹp còn đây là cánh cửa trước ở bên tài đây quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ phần tắp bi <coughs> keo chỉ này ô tô quyền anh luôn quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe giúp cho quý khách có cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua các cái à, nút bấm cửa kính vẫn có hoạt động rất là hiệu quả đấy kính chỉnh điện cục điện vẫn còn hoạt động rất là tốt giúp cho chúng ta vận hành một cách rất là dễ dàng các cái uh, điều khiển uh, đèn độ sáng tối của đèn ở trên bảng đồng hồ vô lăng à, ba chấu cầm rất là chắc tay hệ thống bản lề của cánh cửa này không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả bệ lên xuống còn rất là sáng đấy vẫn còn cái à, tem nhãn của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe rất là rõ ràng sắc nét chốt khóa bản lề cánh cửa sau cột khung cửa không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh cả toàn bộ các cái đèn à, cảnh báo trên à, bàn đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là tốt đầy đủ đấy như chiếc xe này mới đi được có hơn 100.000 km thôi 125.000 km xe đi khá là ít sản xuất năm 2010 xe nhập khẩu dòng xe nhập khẩu đấy tôi nổ máy lên chúng quý vị thấy máy nổ rất là êm vòng tua rất là nhỏ để một lần là nổ liền hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là chân mượt hệ thống tắp lô của chiếc xe cũng khá là đẹp các cái tấm nhựa túi khí hai túi khí vẫn còn rất là tốt hệ thống âm thanh cũng khá là hay và bây giờ thì à, chúng ta xem cái cánh cửa sau nhá cánh cửa sau bên tài á đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ rất là đẹp <coughs> chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ thế thì à, chỉ với giá là 230 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc nhập khẩu 5 chỗ số sàn máy xăng 1.6 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Cần chần chờ gì nữa Gọi chúng tôi qua số điện thoại 0983 457763 Hoặc 085 88 44999 Để ưu tiên được giá tốt nhất nhé Và bây giờ thì à, chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé Đây à, trước khi tìm hiểu phần máy thì nóc xe này quý vị Khá là đẹp đấy phần máy của nó đó quý vị đều là cái tì trang bị cái động cơ xăng 1.6 cực kỳ là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu máy Ecotech toàn bộ dàn máy cũng còn khá là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả hệ thống bát bèo này các cái dàn đồng dàn sắt xi trên nắp cabo này. rất là sáng rất là chắc chắn đấy tem nhãn rất là rõ ràng ở trên ờ, nắp cabo đấy máy 1.6 DHC Ecotech máy cực kỳ là lành hệ thống bắt bèo của chiếc xe keo chỉ trên nắp cabo vẫn còn rất là đẹp và đầy đủ dàn đồng dàn chassis rất là sáng toàn bộ phần máy quý vị thấy máy nổ rất là êm nhỏ nhắn máy rất là lành không có hiện tượng gì là hỏng vặt cả máy xăng 1.6 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu theo như trải nghiệm của ô tô kinh anh thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ 7 6 đến 7 lít trên 100 km toàn bộ dàn máy vẫn còn rất là sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy máy xăng 1.6 thành răng đầu xe này không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả Thế thì à, với giá là 230 triệu đồng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 cũng có thể điều khiển nó một cách ờ, rất là dễ dàng thuận tiện sắp đến Tết rồi chúng ta hãy trang bị một chiếc xe để chúng ta đi chơi xuân đầu là cái cũng là một dòng xe rất là được ưa chuộng ở thị trường của Việt Nam và cuối cùng thì chúng ta cùng ờ, trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá xem ờ, chiếc xe vận hành như thế nào nhé đấy như quý vị thấy thì máy nổ rất là êm nhỏ hệ thống uh, số sàn ra vào số cực kỳ là trơn mượt nhẹ nhàng vị trí uh, ghế tài xế ngồi cũng rất là rộng rãi thoải mái không có cái hiện tượng gì là gò bó cả vô lăng uh, ba chấu có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng các chị em phụ nữ cũng thể điều khiển một cách rất là dễ dàng thuận tiện dòng xe này được coi là dòng xe rất là lành khi xe chạy thì à, có cảm giác rất là đầm xe không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả phụ tùng của dòng xe này cũng khá là dễ dàng ờ, tìm kiếm ở thị trường của Việt Nam cũng khá là rẻ giá khá giá cũng khá là hợp lý thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Daewoo Ducati sản xuất năm 2010 nhập khẩu nguyên con Hy vọng là qua cái à, clip này thì à, quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua. Trân trọng cảm ơn và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô Kinh Anh. Hãy chia sẻ clip này đến à, với mọi người giúp ô tô Kinh Anh nhé. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.